Lô, xin chào tất cả mọi người. Rất vui gặp lại anh chị em tại kênh chứng khoán Bình Dân. Ờ, hôm nay chúng ta sẽ có một video tổng kết tuần, tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4. Ờ, chúng ta có một phiên kết tuần bằng một cây nến rút chân. Đúng không? như đã nhận định của phiên ngày à, của cái video ngày hôm qua, à, khi mà chúng ta có trạng thái bị điều chỉnh ở quanh 1080 thì uh, thị trường sẽ quay trở về test lại những vùng hỗ trợ phía bên dưới và vùng hỗ trợ chúng ta đưa ra đó là từ 1055 đến 1065 thì hôm nay thị trường đã test đúng về 1065 và rút chân lên cuối phiên chúng ta rút được khoảng uh, gần 4 điểm đúng không? đóng cửa 1069,71 tổng kết lại thì cuối phiên chúng ta vẫn giảm mất 1,2 điểm tương đương với 0,11% và mình đánh giá trạng thái điều chỉnh và rút chân của thị trường trong phiên hôm nay nó hoàn toàn tích cực đúng không ạ nó hoàn toàn à, nó nó có hình bóng của một phiên test cung hoàn hảo mặc dù đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa thể xác nhận được nhưng việc chúng ta đóng nến ở một vị thế rút chân và mức giảm nó nó cái mức biến động của thị trường ấy nó bó hẹp lại tức hôm qua chúng ta có biến động khoảng 9,95 điểm thì đến phiên hôm nay cái biến động nó bó hẹp lại còn khoảng 1,2 điểm gần như là quay về tham chiếu thì đây là yếu tố tích cực đó thể hiện cho việc là cái lực cầu ở thị trường này nó vẫn còn rất nhiều nếu cái lực cung thoát ra của phiên ngày hôm qua này đó, nó tiếp tục duy trì trong phiên ngày hôm nay thì có thể chúng ta sẽ mất đi những hỗ trợ này và sẽ khó để đóng cửa được ở một cái vị thế tốt như thế này vậy thì tổng kết lại thì cái việc chúng ta đóng cửa quanh 1069,71 tức là biên giảm 1,2 điểm bó hẹp lại khoảng 9 lần thì nó là yếu tố tích cực trong phiên ngày hôm nay và nó sẽ đảm bảo cho cái quá trình cho cái sự vận động tích cực của thị trường ở trong tuần sau tuần sau thì nếu mà đủ khỏe thì chúng ta có thể test thêm về một nửa của cây nến giảm điểm ngày mùng 6 tháng 4 này tức là đó khoảng 1077 đến 1080 tức là chúng ta sẽ quay lại đây và test lại cái vùng này đó, test lại cái vùng phía bên trên này à, sau đó thì có thể là sẽ uh, duy trì trạng thái tích lũy ở dưới cái vùng 1077 này một vài phiên tức là trong cái biên từ 70 lên 77 khoảng 7 điểm đó, khi mà cái sự tích lũy nó hoàn thành thì chúng ta sẽ tiếp tục cái đào hồi phục ở phía bên trên vùng 1100 đó, kịch bản của thị trường thì cơ bản là như vậy và mình vẫn nhìn thị trường ở ờ, uh, theo một cái thiên hướng đó là tích cực đó. Ờ, hôm nay thì mặc dù là thị trường bị giảm điểm đúng không ạ và rất nhiều cổ phiếu cũng đang bị điều chỉnh nhưng một số nhóm ngành vẫn đang đi ngược đó chúng cho chúng ta thấy là cái kỳ vọng của ở ờ, nhà đầu tư vào thị trường ở giai đoạn này à, nó vẫn có sự tích cực nhất định ví dụ như đối với nhóm tài chính này chúng ta có một số cổ phiếu như nhóm chứng khoán ở, ở dòng midcap VDS, BSI hay là APS nhà Apex nó vẫn đang được, vẫn đang đóng cửa ở vị thế trần đóng cửa giá trần có nghĩa là cầu vào thị trường ở đoạn này vẫn còn rất mạnh và dòng tiền nó bắt đầu có sự phân hóa à, cái tâm điểm ở đoạn này đó là sự phân hóa VNI ở trong cái pha tăng giá vừa rồi đó, từ 1050 cho đến 10 à, 1080 thì dòng tiền nó có sự lan tỏa dần dần đúng không ạ đầu tiên thì nó cũng tập trung ở một vài phiên nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu có sự gấp gáp thì bên trên này thì dòng tiền bắt đầu nó lan tỏa ra hầu như là tất cả các cổ phiếu đều tăng đặc biệt là anh chị để ý là trong giai đoạn cuối tuần trước và đầu ờ, đầu tuần đầu tuần vừa rồi ấy tức là giai đoạn từ ngày ờ, từ hồi mùng 2 đúng không ạ giai đoạn ờ, mùng 3 mùng 4 của tháng 4 ấy thì chúng ta mua cổ phiếu nào cũng thắng đó nó chỉ có 3 phiên thôi mà mua cổ phiếu nào cũng thắng bất kỳ cổ phiếu nào cũng thắng khi mà những dòng bên trên nó tăng rồi thì chúng ta đảo xuống những dòng bên dưới penny các thứ thì chúng ta mua vào t cộng 3 về chắc chắn có ăn đúng không ạ đấy là sự lan tỏa của dòng tiền nhưng khi mà thị trường đã đạt được một cái upside nhất định tức là tiến về vùng cản 1080 như thế này thì dòng tiền nó bắt đầu có sự bó hẹp lại và nó sẽ sẽ có sự phân hóa và những nhóm ngành nào vẫn còn sự kỳ vọng của thị trường thì nó sẽ vẫn còn tăng còn những nhóm ngành nào chỉ là ăn theo những nhóm chỉ ăn theo thì nó sẽ bị điều chỉnh sớm đúng không ạ vậy là nhóm chứng khoán ở thời điểm này đó, khi mà nhà nước bắt đầu đưa ra thông tin uh, đã có robo nhé đã có tin đồn là uh, ờ, FPV đã mua lại uh, khoảng uh, 1 tỷ đô uh, đồng đô la đúng không và bắt đầu có được trạng thái là bơm tiền ra ngoài khi mà và bắt đầu đưa ra những chính sách mới để kích thích dòng tiền cho các cái lĩnh vực sản xuất bởi vì đoạn này chúng ta thấy là tiền ở ngân hàng rất nhiều nhưng Ờ, cái sự e ngại về thị trường ở bên nền kinh tế nó vẫn còn bởi vậy là chúng ta thấy là tiền thừa nhưng mà ít người vay và nhà nước đang có trạng thái có thể là sẽ là bơm tiền trong thời gian tới và khi mà ờ, nền kinh tế đi lên thì chứng khoán sẽ là cái cái cái cái cái nhóm ngành cái nhóm ngành nó phản ánh đầu tiên vào sự tích cực cũng như là tiêu cực của thị trường các bạn nhóm chứng khoán luôn là cái nhóm ngành đi trước bởi vì nó là sự kỳ vọng nó đánh vào sự kỳ vọng đó thị trường đi lên chắc chắn nhóm mà chứng khoán sẽ đi lên vì lúc đó thì uh, doanh nghiệp đi lên đúng không ạ thanh khoản của thị trường gia tăng thì chắc chắn là các công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi đúng không ạ uh, cái thị phần môi giới nó lên này uh, phí giao dịch lên này margin lên này đúng không ạ nguồn vốn của doanh nghiệp tăng này thì rõ ràng là đây là yếu tố tích cực và nhóm ngành chứng khoán sẽ là nhóm ngành được phản ánh đầu tiên bởi vậy là bọn này đang rất là khỏe đúng không ạ thực tế chúng ta còn chưa kể đấy là những cái deal sẽ được diễn ra khi mà thị trường tích cực thị trường càng tích cực thì càng có nhiều điều nhờ phát hành thêm hay là MMA các thứ thì chứng khoán các công ty chứng khoán nó sẽ là đơn vị được hưởng lợi đầu tiên à, những cổ phiếu có cái vốn hóa vừa và nhỏ đoạn này sẽ tăng dễ hơn bởi vì là dòng tiền đang có sự bó hẹp một tí sau với ngày hôm qua thì hôm qua là có một lượng lớn dòng tiền đã thoát ra rồi thì cái lượng tiền còn sót lại ở thị trường ấy cũng như là uh, những cổ phiếu nó có tính vừa và nhỏ ấy thì nó chỉ cần một lượng tiền nhỏ nó kéo lên thì trạng thái kéo trần nó sẽ xảy đến dễ hơn đây là lý do vì sao mà những cổ phiếu hàng đầu như là VLD, SI, HCM hay là VCI thì cũng có tăng ở trong phiên nhưng cái biên tăng nó không đáng kể đó, nó chỉ khoảng 1-2% à, thôi còn những cổ phiếu có cái vốn hóa vừa và nhỏ như là BSI này, VDS này hay là uh, những cổ phiếu khác uh, thuộc dòng mid thì nó có upside tốt hơn như BSI nó còn uh, kịch trần đúng không ạ nhìn chung mà đối với nhóm chứng khoán thì uh, nó vẫn là nhóm ngành dẫn đầu thị trường và đây vẫn là nhóm ngành mà chúng ta uh, tiếp tục quan tâm ở trong thời gian tới hôm qua thì mình có chốt một lượng lớn hàng uh, cổ phiếu trong phiên buổi sáng và quay trong sọt phái sinh và sáng nay thì bắt đầu quay lại mua à, chiều nay bắt đầu quay lại mua chiều nay mình có mua lại một cổ phiếu là HCM thực tế là hôm qua mình có nói thì cái cái trạng thái tăng giá của thị trường sau phiên điều chỉnh này này nó vẫn còn nó vẫn còn cơ hội tăng nhưng nó sẽ không mạnh được như đoạn này bởi vì phiên này kể cả là nó không làm ảnh hưởng nhiều đến đà tăng nhưng nó vẫn là một phiên thoát hàng một phiên giảm giá với cái thanh khoản lớn như thế này thì rõ ràng nó là một phiên thoát hàng thì cái lượng tiền còn lại này có thể nó sẽ tiếp tục kéo nhưng thị trường sẽ không tăng mạnh như đoạn này nữa không tăng liên tục một phát 30 điểm trong vòng có 5 6 phiên như này nữa à, mà nó sẽ lên trạng thái lên theo cái kiểu nó lên từ từ và vừa lên vừa rung rũ vừa lên vừa tích lũy đó thì đó sẽ là cái thiên hướng của thị trường ở trong những cái phiên sắp tới thì uh, cái nhóm ngành mọi người cần uh, đặc biệt chú ý đoạn này thì vẫn là nhóm chứng khoán đúng không ạ nhưng mình thì mình vẫn thích đánh những cái nhóm cổ phiếu à, những cổ phiếu hàng đầu những cổ phiếu đầu ngành như là HCM hay là SI hay là VCI còn những cổ phiếu phía bên dưới này thì bởi vì là cái vốn hóa của nó nhỏ và nó kéo rất dễ nó kéo rất dễ thì nó chỉnh cũng rất dễ và cái tính đầu cơ của nó sẽ cao đó, thì anh chị em đang có hàng thì ờ, cứ tiếp tục giữ và mình đánh giá những vùng mua phía bên trên này này thì nó sẽ tương đối rủi ro nếu chúng ta mở vị thế mới trong phiên hôm nay à, nên lựa chọn những cổ phiếu mà có nền giá và đã có test như là HCM này à, thì chúng ta tham gia vào nó sẽ an toàn hơn HCM thì nó đã có hai đáy nó đánh lên sau đó nó vượt đỉnh ở phiên ngày à, mùng 4 tháng 4 đúng không ạ và một cổ phiếu sau khi vượt kháng cự xong thì nó sẽ quay đầu nó retest lại và chính là cái phiên ngày mùng 6 tháng 4 này sau đó nó retest lại thì nó lấp lại cái gap phía bên dưới này và rút chân lên thì đây sẽ là tín hiệu mua trong ngắn hạn và tất nhiên là đoạn này nó sẽ có tăng nhưng mà nó sẽ không tăng mạnh như đoạn này đâu và đoạn này mình cũng không kỳ vọng nhiều và một cái mức lợi nhuận lớn đối với những cổ phiếu như HACM, ờ, còn những cổ phiếu trần tím như thế này thì chúng ta nên lưu tâm là giữ lại đúng không? chờ khi nào nó thực sự có tín hiệu điều chỉnh yếu thì chúng ta có thể ờ, chốt còn đoạn này thì nếu mà nói về cái vùng kháng cự và tìm một cái điểm mà chúng ta bán là đỉnh thì rất là khó đối với những cổ phiếu tăng theo kiểu như thế này chúng ta chỉ bán khi mà bắt đầu nó có sự suy yếu thôi còn nhóm ngành nữa mọi người có thể quan tâm đến là các cổ phiếu dầu khí nó đoạn này dầu giá dầu tăng nhưng mà có vẻ nó chưa phản ánh được nhiều vào các cổ phiếu này những cổ phiếu như oi này vẫn đang duy trì tích lũy ở đây thì rõ ràng là vùng này uh, có thể nó sẽ test lại một lần để có đáy hai quanh vùng giọt 8.8 và sẽ có tăng giá mình nhìn đoạn này oi có thể về lại những cái vùng đỉnh phía bên trên này có thể về lại đâu đó khoảng 9.7 BSR BSR cũng đang tích lũy đúng không ạ đã có vôn vào đó. cũng có gì ạ có đáy một này sau đó tích lũy lại và đánh lên và có vôn và đoạn này nó sẽ có thêm những phiên tích lũy và có thể sẽ retest lại khoảng 15.8 sau đó sẽ đánh lên và đoạn này thì BSR vẫn có thể quay lại những cái đường phía bên trên này ở đây chúng ta có đường MA 200 à, có thể BSR sẽ quay lại những vùng phía bên trên này thì vùng này vẫn là một vùng mua tiềm năng đối với BSR BVD và cũng tương tự như BSR đúng không ạ BVD thì nó hơi khó hơn bởi vì nó có gap thì có thể là vùng các vị thế mua nó sẽ hơi khó vì có thể nó sẽ điều chỉnh lắp gáp rồi mới tăng được nhưng cái mẫu hình chung của các cổ phiếu dầu khí các cổ phiếu mạnh thì nó đều đang giống nhau và mình đánh giá là dầu khí sẽ là nhóm ngành có thể sẽ cho chúng ta những điểm mua ở trong tuần tới à, tiếp theo chúng ta có nhóm ngành ngân hàng đúng không ạ những cổ phiếu đã tăng được một nhịp như là BVB này thì đoạn này nó sẽ cần phải tích lũy lại và các vị thế mua ở giai đoạn này đối với trường hợp như MBB này thì đánh giá là nó sẽ cần chúng ta phải chờ đợi đúng không ạ sẽ cần phải có trạng thái tích lũy lại MBB à, sẽ cần tích lũy lại ở quanh cái vùng 18.2 sau đó thì chúng ta sẽ quan sát được nếu mà thực sự nó có một cái biên bó hẹp lại và áp lực bán nó ngưng ở quanh cái vùng này thanh khoản hẹp xuống thì chúng ta có thể mở mua và những cổ phiếu đang vận động khá là tốt khác như là con ACB đó ạ ACB cũng có trạng thái test đáy và đi lên cũng có dòng tiền phiên như thế này thì bởi vì là nó bắt đầu có áp lực bán ngay từ vùng này rồi đặc biệt là cây nến break này nó một là một cây break không hoàn hảo khi mà thanh khoản nó không lớn và nó bị cụt đầu phía bên trên và bắt đầu áp lực bán nó đến từ phiên ngày mùng 3 tháng 4 này nó hiện một cái nến có cái thân đến rất là hẹp rằng co rất mạnh giữa cung và cầu thế nên nó cần tích lũy lại nhưng cái vùng tích lũy này mình đánh giá là vùng tích lũy tích cực của ACB và có thể quan sát để mở mua trong tuần tới ở quanh vùng giá 20 năm SHB SHB đang kéo rất tốt SHB đã vượt đỉnh Tức cổ cổ phiếu SHB thì thường nó sẽ kéo khi mà có câu chuyện bạn này thì có vẻ là chưa có tin gì nhưng Hb chắc chắn là đang có đang có gì đó thì nó mới kéo chứ cổ phiếu này nó đánh rất là eo uột và tính đầu cơ cao bạn này thì đang ở vùng đỉnh thì mở vị thế mua là khó nhưng nếu tiếp tục nó kéo lên nó kéo lên đánh vượt đỉnh vượt qua 12 thì chúng ta có thể cân nhắc để mở các vị thế mới cho cổ phiếu này và có thể nó sẽ kéo lại những cái vùng đỉnh uh, của năm 2022 STB đó, STB thì nó đang có mẫu hình tam giác cân đó, đang thu hẹp biên độ thì đối với dạng cổ phiếu vận động như thế này thì nó đang khá là giống đối với nhóm đầu tư công ở giai đoạn trước và đến thời điểm này thì mình vẫn thấy là đầu tư công đang có dấu hiệu có vẻ như là phân phối và vẫn chưa thể tái thiết lũy thành công thì đối với trường hợp của STB cũng vậy nó tăng quá nhiều kể từ tháng 1 năm ngoái rồi Họ đến đến đây thì bắt đầu nó có trạng thái rung lắc ở đây thì chúng ta sẽ chờ gì ạ chờ đánh vượt biên một là đánh vượt đến phía bên trên này đó, sau đó thì chúng ta có thể bắt đầu mở vị thế mua vì nó xác nhận là gì ạ cầu vào và kéo qua cái vùng vùng cản ở đâu đó quanh 26 27 khi mà nó kéo qua vùng này thì nó thể hiện cho sự lỗ lực của việc cổ phiếu sẽ đi vào trên tăng thì chúng ta có thể mua theo giai đoạn đó còn khi mà nó còn đang đi loanh quanh ở trong cái biên tam giác này thì chúng ta hạn chế mở mua vì khi mà chúng ta mở mua ở đây ấy, thì có thể nó sẽ phá cái biên dưới và nó đi xuống thì lúc đó sẽ rất là khó kiểm soát và đoạn này thì có lẽ là STB sẽ cần thêm thời gian tích lũy ở trong cái khung này có thể là sẽ phải đến uh, cuối tháng 4 này thì chúng ta có thể nhìn rõ được tình hình đối với cổ phiếu này và còn nhóm đầu tư công nhóm đầu tư công thì chúng ta có một số cổ phiếu tiêu biểu này như là FCN đúng không thì sau khi mà nó thu hẹp biên này thì bắt đầu đi vào trạng thái tích lũy và nó thể hiện cho cái việc đấy là đầu tư công là nhóm cổ phiếu được kỳ vọng ở trong năm nay với chính sách giải ngân nhưng nó đã phản ánh khá là nhiều từ đợt cuối năm ngoái rồi Đó, bằng chứng là tất cả cổ phiếu này đều có một nhịp tăng trước như thế này và lên đến đây thì bắt đầu nó có sự lưỡng lự đúng không ạ bên mua thì người ta thấy là có vẻ giá đang cao người ta không muốn vào còn bên bán thì người ta vẫn đang chờ cái câu chuyện của năm nay và người ta cũng chưa muốn bán bởi vậy là cổ phiếu bắt đầu có sự rung nắc của những nhà đầu tư người ta muốn chốt lời ngắn hạn và nó rung nắc đến như thế này rồi đúng không ạ và cho đến hiện tại thì FCN vẫn đang cho một tín hiệu tích cực nhưng gì ạ? nhưng cầu vẫn đang chưa có sự áp đảo mà chúng ta sẽ cần một cây đánh với lên đoạn này thì khi mà nó vượt qua biên này nó tích lũy lại thì cổ phiếu này vẫn cơ hội tăng nhưng nó sẽ không tăng mạnh được như đoạn này nữa và nó sẽ đi lên theo trạng thái đó là sideways up trường hợp của FCN VCG cũng vậy các bạn thực tế VCG là cổ phiếu mình đánh giá cao nhất trong nhóm đầu công đầu tư công ở trong năm nay có chúng ta có VCG và C4G là hai doanh nghiệp chúng được khá nhiều gói thầu lớn và khá là nhiều thứ để chúng ta có thể kỳ vọng như trường hợp của VCG nó vẫn chưa thoát khỏi bên trên đúng không ạ và nó sẽ đi sau nó sẽ đi kiểu như FCN nhưng nó sẽ đi sau và nó sẽ tích lũy ở đây và sẽ còn tăng nhưng nó sẽ có hai trường hợp đối với cổ phiếu này bởi vì là cái kênh đến ngày hôm qua rất là xấu có thể nó sẽ có một pha điều chỉnh mạnh trước khi tăng trở lại thứ hai là nó sẽ tích lũy ở quanh cái vùng 20 là rất lâu và sẽ tăng lên theo dạng sideways up tích là vừa lên vừa chỉnh và lên rất là chậm đúng không ạ và nhìn chung đối với các cổ phiếu đầu tư công ở đoạn này thì trading ngắn hạn nó không còn dễ dàng nó không còn ngon lành nữa và nó sẽ phù hợp với những anh chị em vẫn đang giữ về mặt trung hạn để chờ những câu chuyện được phản ánh từ giờ đến cuối năm HBC HBC thì uh, nó không được mạnh như CTD bởi vì cổ phiếu này thì nó vừa có tin là bị Hô hosing nhắc nhở về việc nộp chậm báo cáo thì vậy đúng không? nhìn chung là trạng thái tích lũy ở trên đây thì mình đánh giá là vẫn ổn vẫn có thể giữ lại được con này thì đang ờ, lục đục trong nội bộ vẫn chưa giải quyết xong thì những dạng cổ phiếu này thì chúng ta nên uh, lựa những cái điểm ờ, và hợp lý chúng ta đánh trading còn uh, giữ dài hạn đồ và trung hạn đối với các cổ phiếu như thế này thì vì đánh giá là nó vẫn chưa chưa có gì để chúng ta có thể nhìn rõ ràng bởi vì là những xung đột ở trong nội bộ có thể dẫn đến nhiều vấn đề ở phía sau tải phú tài đợt này ờ, hơi yếu ờ, phú tài ngày xưa là một cổ phiếu rất khỏe năm 2021 đó là một cổ phiếu rất khỏe đoạn này thì phú tài có thể canh những cái điểm mà ờ, uh, test về nền giá quanh 39.5 chúng ta sẽ có những cái điểm đánh ngắn hạn đối với cổ phiếu này ngoài ra thì C4G là một cổ phiếu khá là khỏe đúng không ạ C4G sau khi mà tiến về đỉnh cũ này thì bắt đầu trứng lại ở đây hôm trước thì mình có đánh cổ phiếu này và đã chốt ở quanh vùng giá 12 hiện tại thì loanh quanh vùng này thì nó sẽ phù hợp để chúng ta theo dõi có thể là C4G sẽ cần tích lũy tương đối lâu hoặc là có thêm một pha điều chỉnh nữa về lại khoảng 11 à, ờ, trước khi nó có trạng thái là hút thêm một cầu và sẽ có nhịp đánh ở phía sau còn vùng này mình đánh giá là chúng ta không nên mua nữa ai có hàng thì ờ, canh chốt lời dần có thể chốt lời từng phần để xem là trạng thái vận động ở phía sau có như thế nào khi mà nó vượt qua đây thì chúng ta sẽ có những cái điểm vào rõ ràng hơn hoặc là khi nó điều chỉnh về kênh 11 thì chúng ta cũng có thể canh để mở được những vị thế mới đối với C4G nhìn chung chúng ta đã có một tuần giao dịch tương đối tích cực đối với VNI đúng không ạ và cái việc chúng ta đánh co giật ở giai đoạn này thì nó hoàn toàn dễ hiểu bởi vì ờ, đơn giản là chúng ta vẫn đang ở trong cái vùng sideways tạo đáy vẫn là cái vùng gom hàng thôi chúng ta có thể tăng sốc cũng có thể điều chỉnh cực sốc ở ờ, đó là những yếu tố cần thiết trong một pha rung lắc ở à, trong một pha tích lũy tạo đáy dài hạn và cái chiến lược uh, hiệu quả nhất ở thời điểm này về đánh giá thì nó vẫn là chiến lược đánh trading ngắn hạn đánh thậm chí là đánh t cộng đúng không ạ nếu chị nhanh tay trong giai đoạn uh, cuối tuần trước và đầu tuần này thì chúng ta đã có mức lợi nhuận thậm chí là có thể đến đến 10 năm 15 20 phần trăm trong ngắn hạn là chuyện hoàn toàn bình thường và đó là cái việc mà ờ, nó hoàn toàn bình thường khi mà chúng ta đang ở trong một cái vùng chiết khấu khá là sâu từ 1.500 xuống đây vậy là hầu hết các cổ phiếu kể cả nó đã tăng trong giai đoạn vừa rồi thì vẫn đang ở một cái vùng mức ở một mức chiết khấu rẻ và định giá thị trường cái giá chung của thị trường ấy, nó vẫn đang ở mức rẻ và vậy là khi mà nguồn tiền nó được bung ra ấy, thì thị trường có thể kéo được những pha rất sốc đúng không ạ nhưng để hoàn thành được tích lũy để hoàn thành được cái đáy thì những pha đạp xuống là vẫn có đúng không ạ và là khi nó tăng mạnh ấy, thì những pha đạp nó cũng mạnh như vậy đấy là lý do vì sao loại này thị trường sẽ có những cái cái biến động nó rất là khó chịu đặc biệt là khoảng sau 2 giờ sát ATC sẽ là thời điểm mà tạo lập người ta sẽ bắt đầu hành động và những cái pha rung lắc nó sẽ rất mạnh ví dụ như hôm nay này khoảng 5 phút cuối phiên này đó, co giật rất là khó chịu đúng không ạ nếu anh chị đang đánh phái sinh thì mọi người sẽ cảm nhận là rõ ràng hơn đó sát ATC này nó đánh một cây số sau đó lại giật lên đó, đoạn này thì ai không để ý ai không cầm hàng chắc là có thể sẽ bị mất đó và xét về ờ, cây nến tuần đi thì chúng ta vẫn đang có một tuần giao dịch tích cực một tuần đã có là một tuần có biên tăng đúng không ạ tuần trước là biên tăng tuần này cũng vậy đó với cả tuần thì chúng ta đã tăng được 5 điểm đó và với một kênh đến tuần như thế này thì nó sẽ ủng hộ cho xu thế sideways đi ngang đó, khi mà chúng ta lên đây có áp lực bán và thanh khoản đã bắt đầu gia tăng so với những tuần trước thì rõ ràng là khi lên đến đây thì vùng cung nó nhiều hơn càng gần cản 1100 thì cái áp lực bán nó sẽ nhiều hơn và những forum đắt nó sẽ nhiều hơn và chúng ta sẽ không còn tăng mạnh như hai cây nến của 20 tháng 3 và 27 tháng 3 này nữa mà chúng ta sẽ nhích lên dần dần tiến về cạn và sẽ bắt đầu có điều chỉnh mạnh hơn ở quanh 1100 thì đấy là cái view của mình video cũng xin phép được kết tại đây cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và chúc mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ với gia đình xin chào tất cả mọi người